Chào các bạn, sau đây là thí nghiệm điều chế khí oxy bằng phương pháp đẩy nước và thử các tính chất của oxy. Dụng cụ thí nghiệm gồm giá đỡ, bình cầu, đèn cồn, chậu nước và các bình chứa khí. À, chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm, mời các bạn theo dõi. Hóa chất để điều chế khí oxy là kno 4 tiến hành nhiệt phân kno 4 Sau đây chúng ta sẽ thử nghiệm tính chất hóa học của sắt với oxy. sau đây là thí nghiệm đốt cháy magie trong không khí